Có, không còn tôi chạy này, chạy cho ông báo nhé Thường sao nào? Chạy cho triệu ba nhà của đi bỏ bỏ nhỉ bỏ bỏ không anh ông này thường một à à nhà đánh thì mình theo ông tháp rồi còn hai còn hai có đánh thế nhỉ người bắt bằng được ăn hai lại còn hai cuối hả à? <laughs> ô hai đánh nhau ô hai còn hai thì phải kiểm tra tư cách hai còn hai chết cắt bằng vào đây kìa còn ba từ từ một hai ba bốn còn năm năm triệu cân vất vả rồi à? chả có đeo sáu điểm bạn à? ừ. 5 Lại còn 5 còn 5 nữa khác Tất 5 lại còn 5 rồi Đúng thuốc chuột 6 nhỉ Hàng gặp hàng 1, 2, 3, 4, 5 Còn 5 khác Tất dạ. tài rồi đấy 4, 5 Đi ra lò đấy Cân Cân á cân cân đã biết là thua rồi <laughs> cân biết đầu mấy một hai ba đầu mấy sáu ba chết đầu không này bốn sáu này đánh con đánh khỏe cưng <laughs> đây ba thằng hai không ạ à? có tiền không nhỉ chưa ắt à, cái nhá ui rất là cảm giác chưa được cơ à? ông nào được ông, ông này được ông này được ông này được hết rồi triệu đàn đổ cái gì triệu Ủa không bắt bằng Bắt bằng được ăn đấy Triệu phân một triệu Đúng rồi Thế là được ăn rồi bằng Ông này chạy không? Chạy tôi chạy không? Ừ, nhà này cho tí cũng lên đây rồi 2 triệu 2 triệu á? Kinh Sao bằng? Giá này chốt đúng không? Vào, vâng. không vào tôi chạy này, chạy cho ông vào nhé Tôi sao nào? ba nhà của một video bỏ bỏ nhỉ bỏ bỏ không ai ông này thừa một rồi à nhà đánh thì mình theo ông tháp rồi còn hai còn hai có đánh thế nhỉ người bắt bằng được ăn hai lại còn hai quá dạ. hả <laughs> Ồ, hai nhà nhau thì... ô, <coughs> có Ba còn hai thì phải kiểm tra tư cách Hai còn hai Đặt bằng lên kìa Còn dạ. ba Từ từ Một, hai, ba, bốn, còn năm Năm cân bắt vả nữa, à Chả có đeo sáu điểm mà ừ. Còn năm lại con năm con năm nữa khác năm lại còn năm rồi đúng thuộc chuột sáu nhỉ một hai ba bốn năm còn năm khác cho dạ. tay rồi đấy bốn năm cân cân đó ừ, cân Tân đã biết là thua rồi Tân <laughs> biết đầu mấy một hai ba đầu mấy Sáu ba chết nâu rồi Xong này bốn năm 6 này Đánh con đánh khỏe cứng <laughs> Rồi ba thằng hai không ạ Sáp có tiền không nhỉ? Không Không, phải cái sáp Này tự làm tự ăn Tốt Ừ Cái này của người tăng này ông lịch sự à? Trời ơi Lịch sự vẫn đang lịch sự một tí nữa Láo Bây kia Người ta vất tung ở đây đẹp thật Chưa có ông à? <laughs> Mình kéo đấy Còn nhiều, 500 nữa Ừ, 500 cùng 1 triệu Tính trước hai ngoan trên này thằng tôi Triệu rưỡi theo nhá Còn 3 triệu nữa 1, 2, 3 triệu nữa Em cầm đi Trên này thì phần tôi chưa con bốn nó bằng rồi à? Xem lại không có nhầm lắm <laughs> Một, hai, ba Ông này thừa một đi Đúng rồi, 4 triệu một cân Thừa làm, quả 4 khác Ai dạ <laughs> xe ba bốn bảy ấy tôi là bảy triệu bằng cứ bắt bằng được ăn thì phải nghịch bắt bằng được ăn theo thôi theo theo theo à thì mình chốt rồi ừ. chốt rồi nhỉ tùy ờ, chốt rồi được theo thôi À, 4 triệu một cần luôn ừ. 4 triệu còn lên điểm này ba bằng nhỉ thì tạm thời bằng rồi để nghĩ đã một lại còn phải nghĩ hai ba bốn triệu này còn 5 triệu khác một hai ba bốn năm triệu nữa đây là 5 triệu đây là 4 triệu nhiều tiền tính trước ăn trước ăn đầy ông kia thua chứ ông chục tiền nhà này chắc đéo có tức tức tiền không thì sợ nhà này ba hai ăn năm chục một hai ba bốn năm vâng thấy chưa theo lên theo theo lên điểm <laughs> mất mấy triệu năm vòng nữa giờ lên nước này rồi năm triệu theo thôi đầu mấy tới à. ca trong đó nữa không chín điểm ra phụ à rồi đỉnh là tới ca còn thua đây này đi người ca đi ca ca hai văn rồi mất này trên ừ. không nhà đấy của anh mù quá sao chín điểm máy nhưng mà nào toạc theo chứ có làm gì đâu hôm nay mà không giống lên mấy phát thì tôi bắt bằng từ ngay đầu rồi bấy cổ kìa ai giống người dân chỉ theo không giống thì ông tự dưng giống lên bấu này làm gì cuối cái này này ấy thêm một triệu đầu tiên năm trăm gồm một triệu thôi đi đi năm trăm bài vô hết vào là phát được không ra nữa ông kia đóng gà ta cứ ngồi thủ hai phát đừ mẹ hai thế thì đã kêu rồi đánh khỏe kêu làm sao được ừ, đi đầu tiên ừ. à ừ Wow. đi chưa đi chịu quá súng còn làm yếu đấy Ồ, Văn này có điểm có phải tốt không? <laughs> Rồi, hay là u có thì <laughs> lại chết có quá gì, có gì nhỉ? Thì triệu cân lên đến điểm, chia điểm có gì đâu. Hay tôi tôi giúp triệu về chia điểm. Triệu có 5 triệu. Đuổi luôn đi. Không chia tiền à? 4 Nào chia nghe nghe chia yếu đuối chia cái gì đánh gớm gì năm triệu cơ cả chia đều biết là thầy thầy yếu đuối Ôi, của em nó là tốt không? 2, 3, 4, 5 triệu Cân năm triệu à? 1, 2, 3, 4, 5 Kỷ niệm triệu nữa à đấy kiểu nó mít đấy sao lại cái ba đuổi láo là cái gì bị đuổi chị nó rõ bắt bằng bốn cái bắt gì mười triệu lên bà này tên là mười triệu nữa bốn điểm mất bằng nữa rồi à. và em này không có gì đâu năm điểm thì chỉ tuổi thôi bỏ chẳng có thế à năm điểm à cũng là tiền cũng là giàu một tí giàu là giết uống ca rồi thường dạ. không cũng cái chuẩn nghĩa để cái bàn mình ăn mẹ bàn đấy mấy sáu sáu sáu lạnh à một bạn đi phát rượu đầu đi cánh nhà dám chơi đâu chủ yếu là đi giả tính trước thôi chứ mình không ý gì cả không giả thế ai dám nhận mình đây đã chia chia tôi biết tưởng đánh trước sau chứ ra dạ, người ta mới vứt đấy lại dạ. mơ vào cái loại tham lam thì cái bầu là tham lam cơ bài nó mà đóng mà đóng mà để cãi nhau à? đấy cờ triệu quá tao cờ triệu à, cờ mười triệu theo mười triệu cũng theo chứ, đấy thừa đuổi lại ngay năm điểm cũng theo theo nó thừa nên bốn nó theo nhanh lên đi triệu mà à, muốn bắt được thì bắt triệu còn hai triệu còn hai hai lắm hai ông hôm nay đánh nhau rồi đấy bắt được con gà này rồi bắt bằng này còn hai khác hai nữa rồi kênh cân cân nhanh đấy bơm mấy người thứ ba tám không thì tôi ra ừ. ồ cái <laughs> này vâng, vâng, vâng. lúc đi chơi giờ ông mấy cà phê đấy đô đô được rồi Yes. Ừ, bắt được như thế tít cũng vứt ra đầu vẫn còn nguyên kiểu nữa Ý giời, nặng nặng đấy à, vứt đi vứt lên chéo đi một triệu một hai ba bốn năm đây là xếp đêm là một hai ba bốn năm triệu nữa đuổi đuổi hắn như là một tiếng mình chạy đuổi nếu mà mà tầm bài năm là chỉ đi một triệu thôi nhưng mà không có điểm không có đuổi đi chiến ra kiểm tra đi quá kiểm tra có điểm nữa thôi kiểm tra chết rồi đi nó lòng triệu đi rồi chết mày bố làm việc còn lấy áo công việc còn lấy chết Mình không úp tôi thì <laughs> cứ đi xấu Nó cũng nhiều đi 5 triệu á Rồi đấy Đặt lên con lập này Không làm cái nào Mãi được chiều Đây <laughs> ừ, thêm thêm quả Mấy khỏe Thấy mấy chỗ cho thanh niên đánh ván nào có điểm cái là chết ngay hàng ngay cái ván nào có điểm là y rằng gặp đánh em đánh bỏ bỏ đang cứ lấy tiền đi láo lao một chặt được mà xem bỏ dưới đấy Úi dồi có tiền rồi 2 triệu hôm nay chạy quá tao chạy mất Quan này thua Tống chứ nó không có tống Cân Cân đi Mấy Biết thua cân đen thì bảy bảy ui tám trời ơi có tiền tiền gì đó được chống được cân thế tống tiền thì kiếm ăn tí bảy điểm